Hello các bạn đây là video Minecraft tiếp theo của mình Và video ngày hôm nay Mình có một bản mod hợp thể Ai không biết tải và cài đặt thì video sau mình sẽ hướng dẫn nha Link ở phần mô tả Chỉ 1.19.20 trở lên thôi nha 1.17 với 1.18 là không được Mình sẽ hợp thể con gà trước. Chỉ hợp thể được một lúc thôi nhé. Tiếp là zombie. cuối là Warden. Thôi tạm biệt các bạn.